Phó Thống đốc bang Texas Dan Patrick tuyên bố rằng ủng hộ Tổng thống Trump và sẽ thưởng 1 triệu đô la Mỹ cho những người tố cáo gian lận cử tri. Ông Patrick cho hay, bất cứ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc kết án sẽ nhận được ít nhất là 25.000 đô la Mỹ. Theo phát ngôn viên Sherry Sylvester, số tiền này đến từ quỹ vận động tranh cử của ông Patrick. Ông Patrick không đưa ra bằng chứng nào về gian lận bầu cử hàng loạt. Tuy nhiên, thông cáo báo chí của ông dẫn ba vụ bắt giữ gần đây, trong đó có vụ một nhân viên xã hội ở Messia ở Texas bị cáo buộc đăng ký bỏ phiếu cho 67 cư dân sống trong trung tâm cứu trợ mà không có sự đồng ý của họ. Bất chấp truyền thông Mỹ đồng loạt sướng tên Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử, trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46, ông Trump vẫn không chấp nhận kết quả này. Bên cạnh việc khởi kiện, ông Trump cũng lên kế hoạch tổ chức các cuộc vận động quy mô lớn để chống gian lận bầu cử. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định nỗ lực kiện cáo từ Trump rất khó có thể thay đổi kết quả bầu cử. Thưa quý vị và các bạn, các hãng tin lớn đã đồng loạt gọi tên ông Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, người mà đặt cược 1 triệu bảng tương đương khoảng 1,29 triệu đô la Mỹ vào Biden trên nền tảng cá cược trực tuyến lớn nhất thế giới đó là Betfair Exchange vẫn chưa thể nhận số tiền là 710.000 đô la Mỹ tiền thắng cược và 1 triệu bảng tiền gốc. Một người phát ngôn của Betfair cho biết chỉ trả thưởng khi kết quả chính thức được xác nhận. Theo thông báo của Betfair, nhà cái này thông thường sẽ chỉ trả thưởng ờ, khi mà các hãng tin lớn công bố kết quả và người thua cuộc phát biểu thừa nhận thất bại. Hiện nay thì dù ông Biden đã có bài phát biểu tuyên bố chiến thắng, Tổng thống Trump vẫn chưa nhận thua và đang theo đuổi các nỗ lực pháp lý để lật ngược lại tình thế. Và theo Betfair, đây là khoản đặt cược có giá trị lớn thứ ba trong lịch sử 20 năm của nhà cái này. Người đặt cược không muốn tiết lộ thông tin cá nhân Bầu cử tổng thống Mỹ năm nay đã thu hút được 744 triệu đô la Mỹ tiền đặt cược trên Betfair và trở thành sự kiện lớn nhất trong lịch sử của công ty này. Và trước đó thì Betfair đã thu hút 261 triệu đô la Mỹ tiền cược trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016 và 70 triệu đô la Mỹ trong trận đấu giữa Floyd Mayweather với Conor McGregor vào năm 2017. 5 triệu phiếu bầu ở bang Georgia sẽ được kiểm lại bằng tay. Khi nào có kết quả của năm bang chính thức được công bố? Dù kết quả ở thời điểm hiện tại của bầu cử Mỹ năm 2020 đã khá rõ ràng, nhưng những ngày qua chiến dịch pháp lý của Tổng thống đương nhiệm vẫn không hề ngừng nghỉ. Ông Trump liên tục họp với các cố vấn bầu cử hàng đầu về chuyện theo đuổi kiện tụng ở các bang mà ông cho có xảy ra gian lận bầu cử, làm ảnh hưởng đến kết quả của ông, theo đài NBC News. Trong ngày hôm qua, ông Trump đã họp với cố vấn đặc biệt đồng thời là con rể của ông, ông Jared Kushner, quản lý đội tranh cử của ông, ông Bill Stepien, cố vấn tranh cử Jason Miller bàn hướng đi sắp tới cho ông. Cũng trong cuộc họp tương tự một ngày trước đó, nội dung chính ông Trump và các cố vấn bàn đến tập trung vào hàng loạt các thách thức pháp lý mà đội ngũ tranh cử của ông đã tiến hành tại 6 bang chiến trường nhằm vô hiệu hóa kết quả của ứng viên dân chủ Joe Biden tại các bang này. Theo NBC News, nhiều cố vấn của ông tin ông sẽ không bao giờ nhận thua trước ông Biden, dù kết quả kiểm phiếu cuối cùng trên cả nước được chứng nhận trong vài tuần tới. Đừng trông chờ ông ấy nhận thua, một trợ lý hàng đầu của ông Trump nói với NBC News. Nhân vật này nói thêm khả năng lớn ông ấy sẽ nói những điều như chúng tôi không thể tin tưởng kết quả, nhưng tôi sẽ không tranh giành với họ. Sáng nay, một tin vui đến với ông Trump hôm nay, đó là việc bang Georgia đã quyết định sẽ kiểm đếm lại toàn bộ số phiếu bầu. Theo đó, quan chức phụ trách bầu cử bang Georgia đã yêu cầu kiểm lại toàn bộ 159 hạt trên bang, kiểm lại bằng tay các phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Vâng và thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 12 tháng 11 thì báo vòng Cò đã vào Biển Đông và chính thức trở thành cơn bão số 13. Và nhận định về cơn bão này thì à, cơ quan khí tượng cho thấy đây là một cơn bão mạnh. Có dự báo đường đi chưa có sự thống nhất và còn có rất nhiều sự thay đổi khác nhau nữa. Vâng, các chuyên gia thì cũng nhận định bão số 13 có đường đi y hệt như là bão Haiyan năm 2013, xuất phát điểm cũng như vậy. Khi vào Biển Đông, bão đi lượn lờ và rất khó đoán định. Chiều nay, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700 km về phía Đông Đông Nam. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây. Đến 13 giờ ngày 13 tháng 11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km về phía Đông Nam. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc. Đến 13 giờ ngày 14 tháng 11, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa. Hiện nay cơ quan khí tượng cân nhắc 3 kịch bản về vị trí đổ bộ của cơn bão này. Kịch bản có xác suất cao nhất ở mức 70 đến 80%, đó là áp cao cận nhiệt suy yếu ở mức trung bình. Bão có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc. Ở kịch bản này, gió bão trên biển duy trì ở cấp 12 giật cấp 15. Khi vào ven bờ, bão sẽ giảm 2 đến 3 cấp xuống cấp 9-10. Thời gian đổ bộ dự kiến là đêm ngày 13 đến dạng sáng ngày 15 tháng 11. Lượng mưa dự báo từ Quảng Bình đến Phú Yên là 100 đến 200 mm, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đạt 250 đến 300 mm. Sáng nay tại cảng Cửa Bé, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, lực lượng cứu hộ đã trục vớt thành công tàu cá KH91739TS do ông Dương Thành Đồng sinh năm 1986, trú tại Vũng Ngán, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang làm chủ. Trước đó vào lúc 4 giờ sáng ngày 10 tháng 11, tàu cá KH91739TS đang neo đậu tránh trú bão số 12 tại cảng Cửa Bé. Do mưa bão đã va chạm với các tàu cá cùng neo đậu dẫn đến chìm tàu. Đến chiều ngày 11 tháng 11, thời tiết thuận lợi, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang phối hợp với gia đình đưa hai xà lan đến hỗ trợ trục vớt tàu. Do nước chảy xiết, đến 11 giờ trưa nay mới trục vớt được tàu. Ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Vâng ạ, và xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác ờ, ở tại miền Trung. Bởi ờ, suốt từ chiều qua đến ngày hôm nay thì rất nhiều người đã chia sẻ một đoạn clip vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra ở Quảng Nam bởi sự dữ dội và bất ngờ của loại hình thiên tai nguy hiểm này. Vâng, một người mất tích còn rất nhiều may mắn chạy thoát nhờ một người đi đường đang quay clip. Vậy ờ, người chi hô giúp cho người dân chạy thoát là ai và bằng cách nào anh này đã phát hiện ra vụ sạt lở hẳn là điều mà rất nhiều người quan tâm. Chủ một kênh YouTube trong lúc quay cảnh người dân dọn đường đã thấy quả núi đổ xuống và chi hô. Nhờ đó cả chục mạng người thoát chết trong gang tấc. Anh Phạm Khang là chủ kênh YouTube lang thang đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh, chính là người đã chứng kiến và quay lại toàn bộ vụ sạt lở chiều qua. Anh Khang cho biết anh đang trên đường từ Bắc Trà My lên Nam Trà My làm công tác thiện nguyện. Khi lên đến xã Trà Tân, thấy hơn 10 người đang dùng dựa, máy cưa để cưa các cây đổ ngã và cùng chung tay dọn đoạn đường đang bị tắc do sạt lở cho xe đi qua. Thời điểm này, nước từ trên núi chảy xuống rất mạnh. Quả núi có dấu hiệu tiếp tục sạt lở nên anh Khang và một số người đã đưa ra lời cảnh báo. Trong tích tắc khi quả núi rung chuyển ập xuống, anh đã chi hô lớn để mọi người thoát ra khỏi điểm sạt nguy hiểm. Sau các đợt mưa lũ liên tiếp cộng với triều cường dâng cao đã làm cho nhiều tuyến đê biển và đê sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bị sạt lở và vỡ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cũng như sản xuất kinh doanh của người dân. Sau cơn bão số 9, toàn bộ chiều dài hơn 5 km dọc bãi tắm xã Do Hải, huyện Do Linh bị sạt lở bờ biển tan hoang như thế này. Đề xuất cấp trên có giải pháp tích cực để làm sao đó có một cái, cái, cái bờ chắn kè đảm bảo cho cái biển à, cho người dân à, sinh sống và làm việc. Còn đây là tuyến đê sông đi qua địa bàn xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, có chiều dài hơn 7 km. Sau các cơn lũ, tuyến đê đã bị sập hoàn toàn với chiều dài trên 200 m. Gần 100 hecta trồng lúa của người dân bị cát bồi lấp và hơn 50 hecta nuôi trồng thủy sản của người dân cũng bị cuốn trôi. Mong được sự quan tâm của cấp trên cũng như là các cái cơ quan chức năng kịp thời khắc phục để cho bà con là yên tâm sản xuất trong cái vụ đông xuân sắp tới. Trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn tỉnh Quảng Trị có trên 38 km đê kè bờ sông, bờ biển bị sói lở và hư hỏng hoàn toàn. Tổng thiệt hại ước tính khoảng trên 400 tỷ đồng. Trước mắt chỉ đạo cho các địa phương tại các cái điểm mà nút giao thông thì như vậy tổ chức rào chắn để đảm bảo cho an toàn cho người qua lại những cái vị trí sung yếu mà quy mô nhỏ tổ chức hàn gắn hàn khẩu kịp thời với cái à, hư hỏng cái khối lượng rất lớn như thế cần trung ương giúp cho địa phương trong vấn đề khắc phục cái hệ thống đê điều bảo vệ an toàn cho hạ tầng cho con người cũng như cho phục vụ sản xuất. Trước sự khắc nghiệt của mưa bão năm nay, tình hình sói ở bờ biển, bờ sông đang diễn ra rất phức tạp. Nguy cơ các khu du lịch ven biển, các công trình công cộng, hàng trăm hecta đất sản xuất và hàng ngàn nhà ở của người dân sẽ khó mà tồn tại bởi xâm thực.